Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần uh, cuối cùng của tháng 6 và nửa đầu tháng 7. Như chúng ta biết đó, thì uh, tuần qua phiên cuối tuần là một phiên sắc đỏ bao trùm trên toàn bộ các thị trường tài chính thế giới từ Việt Nam cho đến các uh, thị trường lớn. Thị trường Việt Nam thì chứng khoán chúng ta chỉ giảm nhẹ thôi. VN Index của chúng ta giảm 2,6 điểm. Tuy nhiên uh, vào phiên đóng cửa cuối tuần thì với sự leo thang trở lại của dịch Covid-19 thì sắc đỏ đã bao trùm trên toàn bộ thị trường tài chính thế giới. Chúng ta nhìn chứng khoán Mỹ, cả ba chỉ số chính Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức giảm từ 2,4 đến 2,8%. Dow Jones giảm hơn 700 điểm. Đấy. Nasdaq giảm 252 điểm, còn S&P 500 giảm 75 điểm. À, các chỉ số chứng khoán châu Âu phần đa cũng kết thúc trong sắc đỏ. Có chỉ số chứng khoán châu Á thì buổi sáng vẫn ờ, các sắc đỏ xanh vẫn đan xen nhưng có lẽ đến ngày hôm sau mở cửa có lẽ sắc đỏ sẽ lại trở lại bao trùm bao phủ toàn bộ thị trường có những lý do dẫn đến sự uh, uh, sự sự sụt giảm này thứ nhất là chúng ta biết là sau một chu kỳ tăng rất là dài của thị trường Dow Jones cũng đã phục hồi từ 18.000 lên 27.600 các chỉ số chứng khoán Việt Nam cũng vậy chỉ số chứng khoán Việt Nam nó phục hồi từ 650 lên đến 900 rồi không hề nhẹ tăng trưởng gần 40% Thứ hai là sự leo thang dịch bệnh trở lại. Chúng ta biết số ca nhiễm Covid-19 hiện nay đang đạt là 9,9 triệu ca rồi, gần 10 triệu ca rồi. Đặc biệt là Mỹ, trong hai ngày 25 và 26, cả hai ngày này, ngày nào Mỹ cũng trên 40.000 ca nhiễm bệnh. Chúng ta nên nhớ đỉnh điểm của đợt 1 của Mỹ chỉ là hơn 36.000 ca. Hiện nay cũng vậy thôi, tuy nước Mỹ đang đi ngủ nhưng chỉ trong một buổi sáng thì số ca nhiễm Covid-19 của Mỹ đã 38.000 người rất có thể Mỹ sẽ sớm lại tiếp tục tự phá đỉnh của mình. 50 rồi 60 ngàn ca nhiễm bệnh một ngày là bình thường. Và một thông tin không vui cho thị trường tài chính uh, chứng khoán trong tuần sau đó là do sự leo thang của dịch bệnh Covid-19. Do đó là uh, có nhiều bang của Mỹ uh, tiếp tục ngừng mở cửa. Hiện tại thì đã có 11 bang nhé, 11 bang của Mỹ tuyên bố phải ngừng mở cửa kinh tế do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại. Đấy, rất nhiều khả năng có thể trong tuần sau lại sẽ có thêm những bang nữa. Thực ra thì hiện nay ờ, dịch Covid-19 đã leo thang ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. À, đợt 1 tính đến thời điểm này đã có gần 10 triệu ca nhiễm bệnh và 500.000 ca tử vong. Mà dự kiến đợt 2 khi bùng phát trở lại nó sẽ leo thang mạnh hơn. Đợt 1 thì bùng tha phát mạnh nhất ở Trung Quốc sau đó sang các nước châu Âu và Mỹ thì đều là bùng phát ở các nước phát triển những nước mà có uh, nền y tế là tiên tiến do vậy có thể là cái mức độ uh, lây lan cũng như cái uh, mức độ tử vong nó được hạn chế phần nào nhưng nếu đợt hai bùng phát mà nó bùng phát sang các nước kém phát triển đặc biệt là các nước đang nghèo đói như châu Phi thì rất có thể cái đại dịch này nó sẽ còn gây ra độ sát thương cao hơn rất nhiều Lúc đó có lẽ số người mắc bệnh không phải là 10 triệu người trong đợt 2 nữa. Nó có thể lên đến 3-40 triệu người. Thậm chí số người chết không phải là 500 ngàn. Có thể lên đến 2-3 triệu người là bình thường. Đó là điều không mong muốn nhưng rất có thể nó sẽ là viễn cảnh. Nếu điều đó xảy ra nó sẽ là viễn cảnh cực kỳ tối tăm cho nền kinh tế thế giới và toàn cầu. Nói chung và Việt Nam nói riêng. bây giờ chúng ta mở cửa nền kinh tế rồi. Chúng ta hãy nhớ là nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế cực mở nhé. Hơn 200%. Do vậy, nếu trên thế giới xảy ra cái gì biến động, kinh tế Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế bị ảnh hưởng có thể gọi là nặng nề nhất. Do vậy, cái đại dịch Covid-19 này nó báo hiệu quay trở lại, tăng bùng phát mạnh trở lại, nó sẽ báo hiệu một điều không tốt lắm đối với thị trường tài chính của chúng ta, đặc biệt thị trường chứng khoán. Đó là xét về thông tin cơ bản. Tuần sau thì cũng có thông tin chúng ta đáng chú ý. Đó, chúng ta lưu ý là thông tin Tiếp tục là thông tin về bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nhé. Cái thông tin này được công bố vào ngày thứ năm. À, trước đó vào dạng sáng ngày thứ tư thì có thông tin là biên bản của họp FOMC. Nói chung tuần sau sẽ khá nhiều thông tin. Ngoài thông tin dịch bệnh đang leo thang trở lại, căng thẳng Mỹ Trung thì không có dấu hiệu à, xuống thang. Đấy, à, căng thẳng liên triều, rồi thì Mỹ Iran, nói chung là hiện nay căng thẳng địa chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt và dịch covid thì lại có dấu hiệu leo thang đó do vậy là mọi diễn biến nó sẽ khá khó lường trước hết chúng ta có thể xét qua chỉ số chứng khoán mỹ thì chúng ta nhìn thấy rồi chỉ số chứng khoán mỹ đang ở vùng test vùng rất là quan trọng 24.900 25.000 khu vực này lần trước đấy tuần trước đã chống đỡ được cho thị trường chứng khoán mỹ còn tuần sau chống đỡ được hay không chúng ta không biết nếu giá bị breakout qua khu vực 258 248 này rất có thể giá sẽ đi về nơi rất xa xa lắm á. không đơn giản đâu chúng ta nhìn trên ờ, nến chát tuần chúng ta nhìn thấy rồi hai tuần liên tiếp cái áp lực bán từ trên xuống khá là mạnh điều này nó hàm ý nó không được tốt cho thị trường chứng khoán à, theo chát sáng của Dow Jones mặc dù còn hai ngày đầu tháng nữa mới đóng cửa nhưng chúng ta có thể nhìn thấy này áp lực bán cực mạnh trong tháng này cái dâu trên rất là dài Đấy. tuần này ờ, tháng này em Dow Jones đóng cửa giảm thì rõ ràng tháng sau sẽ một tháng giảm tiếp thậm chí là giảm mạnh luôn á chúng ta có thể nhìn thấy cái áp lực bán này. Dow Jones mở cửa tháng 25.300 đã lên được đến 27.600 rồi vậy mà áp lực bán tụt về dưới 25.000 gần 2.000 điểm áp lực bán rất là mạnh mẽ đối với chỉ số Nasdaq thì sao chỉ số Nasdaq có thể gọi là chỉ số điên cuồng nhất trong thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng tuần qua chỉ số Nasdaq đã chạm đỉnh của trend rồi. Sẽ điều chỉnh thôi, điều này không bất ngờ. Đây. Chỉ số Nasdaq của chúng ta đã chạm đến test đỉnh của trend. Đấy, điều chỉnh xuống. Chỉ số Nasdaq thì là một trong những chỉ số phục hồi vượt đỉnh, hiếm hoi của thế giới vượt đỉnh. Đỉnh trước của Nasdaq là 9.700, lần này vượt hẳn lên 10.300 trước khi xuống. Tuy nhiên, với các mẫu hình nến của Nasdaq thì lại ra tín hiệu rất xấu. Mẫu hình nến tuần, chúng ta có thể nhìn thấy hai tuần liên tiếp có áp lực bán dâu trên rất mạnh và tuần vừa qua là đóng cửa là một cây búa. Sau một chu kỳ tăng rất mạnh, đóng cửa một cây búa, rất có thể Nasdaq sẽ lại chính thức bước vào chu kỳ xuống. Và với việc mở rộng chỉ số giảm của Nasdaq thì Nasdaq thường giảm rất mạnh. Nếu vòng sau Nasdaq giảm thì có lẽ lại quay về test cái trend này mới dừng lại được. 6.900, 7.000. Từ 10.000 mà rơi về 7.000 thì cũng 50% đấy, không ít đâu các bạn. 33% đấy. Đó là chỉ số chứng khoán Mỹ, tiêu chung lại chỉ số chứng khoán Mỹ là giảm rồi. SP500 thì cũng không khá hơn hai người anh em là mấy. Bởi vì nó là một mà. Đấy nó giống Dow Jones hơn. Cũng đang ở cái ngưỡng quan trọng. SP500 bây giờ là đang 3014. Nếu SP500 phá qua 2980 thì nó sẽ chính thức đi về nơi xa các chỉ báo kỹ thuật đều chỉ báo xuống rồi có lẽ xuống là không tránh khỏi trở lại em chứng khoán Việt Nam thì ngay khi chứng khoán Việt Nam tạo ra một cái cây xuống mạnh đấy, cặp đến đảo chiều tôi đã báo là thị trường đạt đỉnh rất nhiều bạn lúc đó còn bảo là thị trường điều chỉnh sóng 4 rồi sẽ lên sóng 5 các bạn nên nhớ đây là sóng hồi sóng hồi thường chỉ có 3 bước sóng thôi không phải là sóng tiến không phải chu kỳ tăng mà các bạn tính 5 bước sóng các bạn ờ, học về lý thuyết sóng như vậy là kiến thức chưa đủ chưa sâu thứ hai là các bạn nhìn mô hình nến là nó đã gục rồi và thị trường đã tạo đỉnh rồi nhìn trên voi chúng ta nhìn thấy rồi đỉnh cao của thị trường chính là lúc đỉnh cao khối lượng đây là phân phối sau một chu kỳ tạo đỉnh thị trường có 3 phiên liên tục lắc nhẹ một phiên tăng hai phiên đi ngang để phân phối và hai cái phiên bán này là khối lượng bùng nổ rất là mạnh nó thể hiện cái áp lực bán chốt lời quyết liệt ba phiên bùng nổ rất là mạnh bây giờ khối lượng đi xuống điều này chứng tỏ dòng tiền thông minh lại đang rút ra rồi sau khi đánh chén no say sau một nhịp tăng rất là mạnh các cổ phiếu đều tăng 50 100% bây giờ dòng tiền thông minh rút ra rồi giờ chỉ còn dòng tiền mới thôi đang ở lại thôi tuần tới dự kiến viên index của chúng ta trước hết là hướng đến vùng 830 xa hơn là 800 còn nếu trường hợp xấu nhất có thể về 760 xác suất lên cửa lên gần như không có tuần qua tôi vẫn nói rồi có nhóm chứng khoán có thể là điểm sáng của thị trường và thực tế thì tuần qua nhóm chứng khoán là nhóm duy nhất tăng giá bởi vì sao quý 2 các bạn biết rồi thị trường chứng khoán tăng rất là mạnh mẽ bùng nổ danh mục tự doanh các công ty chứng khoán lớn cũng được phục hồi rất là nhiều thứ hai là thị trường bùng nổ phí môi giới các công ty chứng khoán nó thu được lớn nên kết quả báo cáo quý 2 chúng ta biết rồi một vài doanh nghiệp báo cáo tốt thì đã ra sơ bộ rồi Vinamilk, Hòa Phát, Vietcombank đó và hé lộ một số kết quả của một số công ty chứng khoán ví dụ như HCM, SSI hôm nay đại hội kiểu như vậy thì sẽ hé lộ thôi những công ty tốt thì thường báo cáo sớm còn nửa sau của tháng 7 thì có lẽ là những công ty xấu cứ dần dần lộ diện thôi những mảng tối sẽ lộ diện mảng sáng sẽ lộ diện đầu tháng mảng tối sẽ lộ diện cuối tháng các bạn lưu ý nhé tự chung lại là thị trường đạt đỉnh rồi chúng ta không canh mua nữa bạn nào còn hàng thì canh bán thôi nếu các bạn mà nắm giữ cổ phiếu các công ty chứng khoán thì tôi nghĩ mới còn hy vọng để có thể là bán được giá cao hơn chứ còn nếu mà nắm giữ các ngành nghề khác tôi nghĩ khó đấy Đó. Vn Index 30 thì tương tự Vn Index thôi. Sau cặp nến đảo chiều sau 3 phiên phân phối bùng nổ khối lượng, khối lượng teo tóp hẳn đi rồi. Bạn nhìn thấy khối lượng lại về vùng giá rất thấp, khối lượng rất thấp. Điều này chứng tỏ dòng tiền đứng ra ngoài đứng tránh luôn rồi không chơi nữa rồi dòng tiền lớn đã đứng tránh rồi thì chúng ta chơi làm gì nữa các bạn lưu ý chốt lời và đứng tránh ra ngoài thôi nhé đối với các nhóm ngành cổ phiếu lớn chúng ta có thể xét qua ví dụ như họ cổ phiếu nhà VIX Đấy, VIX cũng xong rồi không có gì cả sự phục hồi xong hết rồi vùng giá một trăm gần 100 tôi khuyến nghị quý vị bán rồi chúng ta đứng ngoài vẫn là hợp lý thôi VIX không thể vượt nổi chỉ báo kỹ thuật tiếp tục báo xuống giá thôi VM cũng vậy tất cả những cái gì tốt nhất xong rồi tạo hai đỉnh rồi hai đỉnh ở 78 80 rồi bây giờ là đi xuống thôi chứ tìm đường viền cổ 70 và xa hơn thì cứ đi về nơi rất xa thôi 63 VRE cũng xong rồi phục hồi lên 29 là đỉnh cao nhất rồi bây giờ trước mắt là hướng đến 25 xa hơn là 22 Vinamilk thì tất cả những cái gì tốt thì đã báo cáo hết rồi đã đưa được Vinamilk lên 125 rồi cái cây búa này cộng với một cây nến giảm rất là áp đảo đã thể hiện rõ cái đó điều đó có lẽ là Vinamilk bây giờ là sẽ dích rắc và đi xuống thôi Vinamilk phục hồi cũng rất là mạnh từ 83 phục hồi được lên 125 là cũng 50% khá ghê gớm đấy không phải đùa đâu có lẽ đó là tất cả những cái gì Vinamilk làm được thôi Vinamilk phục hồi lên đúng test đúng chen là kết thúc test chen là đỉnh rồi không có gì phải bàn nữa test đúng kỹ thuật luôn đi xuống thôi Vietcombank à, cổ phiếu hơi cứng đầu nhưng cũng bá báo xuống rồi à, đỉnh cao nhất Vietcombank hồi phục trở lại được 90 thì cũng là khủng khiếp rồi bây giờ có lẽ là chu kỳ đi xuống thôi nhưng khó khăn đang bùa vây chúng ta nên nhớ nhé ngân hàng đang dán nợ cho các doanh nghiệp theo cái ờ, yêu cầu của chính phủ là đến hết tháng 9 nhưng sau tháng 9 thì những mảng tối sẽ bắt đầu lộ diện nợ xấu sẽ tăng đột biến thôi nói chung là chúng ta sẽ không kỳ vọng nhiều vào bức tranh nửa cuối năm của ngân hàng nửa đầu năm thì ngân hàng còn dư âm của nợ cũ nhưng nửa cuối năm thì thực sự là khó khăn đối với ngành ngân hàng BIDV thì xuống rõ rồi không phải bàn nữa đó Bây giờ mà phá qua 39 thì tìm về 35 là bình thường thôi. Ngân hàng công thương cũng vậy thôi. Tạo đỉnh từ cái ngày 25 này tạo ra cặp nến đảo chiều phát là đảo chiều thôi. Bây giờ đang chống đỡ 22. Vượt qua 22 chắc về 20. Đối với ngân hàng quân đội, đỉnh cao là 19. Cặp nến đảo chiều xuất hiện rồi. Giờ phá qua 17 thì chắc lại về 15 thôi. Techcombank đang cố chống đỡ ở vùng giá 20, có lẽ sẽ sớm thoát 20. 17 sẽ vẫy gọi. VPBank cũng vậy thôi, đỉnh cao nhất hồi 26 là kinh khủng khiếp rồi. Bây giờ chống đỡ sẽ là ở 21 năm. Vượt qua 21 năm thì lại dưới 20 thôi, 19 thôi. STB một trong những ngân hàng có đồn đoán à, có sự nhảy vào của một ông lớn nhưng hiện nay thì cũng chưa thấy tin chính thống xuất hiện nhưng mà nói chung là cũng đang có dấu hiệu xuống rồi cũng test trở lại 12 năm là vùng hai đỉnh rồi chắc giờ là đi xuống thôi lại trên đường tìm về vùng giá mạnh và dưới mạnh đối với HDB cũng vậy thôi phục hồi trở lại 28 là đỉnh cao rồi với thông tin chia cổ tức nhưng có lẽ bây giờ thì cứ đi xuống thôi cổ đông lũng nhận được cổ tức thì cẩn thận lại tức đến cổ đó là đối với nhóm các cổ phiếu ngân hàng chúng ta sẽ xét sang các cổ phiếu uh, các ngành nghề khác cổ phiếu ngành công nghiệp Hòa Phát Hòa Phát vẫn đang cứng đầu với báo cáo kết quả kinh doanh rất tốt nhưng Hòa Phát không lên được Tây thì cứ tranh thủ là ta đẩy lên là bán thôi bán như không biết ngày mai ạ có lẽ Hòa Phát là 28 cái tạo cảm đến đảo chiều 28 năm này là đỉnh rồi Hòa Phát bây giờ ông sẽ là xu hướng là đi xuống thôi không có gì cả chúng ta có hàng chốt lời nhanh rồi đi ra đối với cổ phiếu gas cổ phiếu ga ga thì tạo đỉnh lâu rồi chúng ta cũng phân tích ga tạo đỉnh lâu rồi ga 80 là đỉnh cao rồi bây giờ ga đang cầm cự ở 71 thôi vượt qua 71 thì ga lại hướng đến 60 PLX cùng họ thôi à, đợt vừa rồi xăng dầu tăng mạnh nhưng mà PLX vừa báo lãi xong nhưng giá không tăng được có lẽ sẽ lại quay trở lại đầu giá 40 thậm chí là 3x thôi đối với bảo hiểm tổng bảo Việt à, BVH PVH cũng vậy thôi phục hồi cũng rất là mạnh đấy từ 30 mà phục hồi lên hơn 50 đúng là BVH hiện nay thì đang chống đỡ một chút ở vùng giá 47 phá qua 47 chắc tìm về 40 và dưới 40 thôi điều này hầm ý là hầu hết các cổ phiếu báo xuống hết rồi các bạn lưu ý điều đó nhá Mansan Mansan sau giai đoạn phục hồi mạnh trở lại 64 giờ chắc lại bước vào chu kỳ đi xuống thôi có lẽ lại tìm về vùng giá 4x thôi tiểu chung lại các đa phần các cổ phiếu lớn là bào đi xuống cô Tech Công thì vẫn đang đánh nhau hội đồng quản trị thôi đấy vùng giá 77 có lẽ là đỉnh rồi cô Tech Công có lẽ lại tìm về vùng giá 5x thậm chí là 4x hội đồng quản trị vẫn đang đánh nhau rất là ghê gớm chưa thể hiện được cái điều gì cả đối với cổ phiếu PNG Đấy. cũng đạt đỉnh lâu rồi có lẽ là đi xuống tiếp thôi PNG đang nằm ở trên rất cao có lẽ giai đoạn tuột dốc của PNG thì cũng sẽ sớm xảy ra thôi nhịp trước chúng ta nhìn thấy PNG ấy, từ 90 tụt phát về 46 những cổ phiếu mà nằm trên cao như này bây giờ mỗi khi tụt là cứ chia đôi thôi MVKG MVKG đỉnh cao rồi phục hồi xong rồi bây giờ đang chống đỡ ở vùng giá 82 thôi và qua 82 chắc lại về bẻ 70 thậm chí dưới 70 thôi đối với FPT FPT thì thôi đi về nơi rất xa bây giờ là cứ chỉ một chiều đi về nơi xa thôi chắc không có gì bất ngờ cả đỉnh cao của FPT mới chia cổ tức xong nói chung mới chia cổ tức xong chát nó cũng không được chuẩn lắm nhưng có lẽ là xuống chung theo thị trường thôi không thể thoát khỏi được đối với ngành hàng không HVN tôi không hiểu là tại sao HVN lại có thể tăng được trở lại 2930 trong khi doanh nghiệp sắp hết tiền nếu không được cứu trợ sẽ phá sản tôi cũng không hiểu luôn đó có lẽ đây là tất cả những cái gì HVN làm được chu kỳ sau tôi dự HVN trên đường tìm về mạnh. VGC năm nay dự kiến tụt lợi nhuận từ 4.700 tỷ về 100 tỷ mà VGC vẫn giữ được ở 100 tôi cũng không hiểu luôn cá nhân tôi có lẽ VGC bây giờ về bằng giá HVN 3X đã là cao rồi quý vị tránh xa của phiếu hàng không ra cho tôi nhé đối với nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán HCM báo cáo kết quả quý 2 tốt nhưng mà với cái chart này thì có lẽ cũng là đi xuống thôi rất khó để tăng tiếp SSI thì có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh rồi. Chúng ta chờ đợi xem SSI có bứt phá được qua 16 không. SSI bứt khóa qua 162 có thể tìm về vùng giá 19, trước mắt là 18 sau đến 19, không qua 162 sẽ đi xuống. Chúng ta chờ đợi xem, chờ đợi kết quả đại hội chiều nay xem tuần sau giá phản ứng thế nào. SSI chúng ta nên nhớ là tuần trước, quý trước là một quý lợi nhuận rất thấp có 9 tỷ, trích lập dự phòng 550 tỷ đấy và các mã cổ phiếu mà MSI cầm nhiều thì đều tăng giá rất là khủng khiếp Hòa Phát kỳ trước chính là dự phòng giá 16 17 giờ đang 27 không biết đã bán ra chốt lời chưa ừ, Dafaco kỳ trước có giá 15 thôi bây giờ thì đang 50 rồi à. nói chung là nếu bất ngờ xảy ra hoặc nếu có lộn ngược dòng tôi nghĩ là nhóm cổ phiếu chứng khoán báo cáo tốt có lộn ngược dòng được thì lộn thôi còn toàn bộ thị trường chung sẽ xu hướng đi xuống do vậy bây giờ là thời điểm quý vị nên giữ tiền giữ tiền nhớ cho tôi là cuối năm từ giờ cuối năm thị trường sẽ một chiều đao chen thôi sẽ có những cổ phiếu bơi ngược dòng quý vị mà tài giỏi cứ tìm những cổ phiếu bơi ngược dòng thôi còn cá nhân tôi tôi không thích bơi ngược dòng lắm chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công